Ví dụ 1 thầy yêu cầu thu gọn đơn thức sau. A. 5 phần 2 x bình y mũ 14 nhân 6 phần 5 x y bình. Nào, ví dụ 1 của thầy nhá. Câu A này là 5 phần 2 x bình y mũ 4 nhân với 6 phần 5 x y bình. Được chưa? Thế thì đầu tiên thầy đã nói rồi, bước đầu tiên là chúng ta nhân hệ số với nhau. Chúng ta bằng này. Chúng ta có 5 phần 2 này chúng ta nhân với 6 phần 5 này được chưa sau đó chúng ta nhân phần biến với nhau và cụ thể là chúng ta nhân các lũy thừa cùng cơ số đây chúng ta có x bình chúng ta có x chúng ta có x bình nhân x chúng ta có y mũ 4 chúng ta nhân với y bình và đây bằng em nhìn này 5 với 5 rút gọn 6 chia 2 thì được 3 và chúng ta có là x mũ 3 nhân với y mũ 6 thôi được chưa tiếp theo này là câu B Câu B của thầy là như sau. Thầy yêu cầu là trừ 2 nhân rút gọn y x bình y mũ 3 nhân với trừ 0,5 nhân với x mũ 3 y mũ 4 được chưa nào? Thế thì đây chúng ta rút gọn tức là chúng ta cũng phải thực hiện đúng ba bước. Đầu tiên là nhân hệ số tức là âm 2 nhân với âm 0,5. Chúng ta có âm 2 chúng ta nhân với âm 0,5. Được chưa? Chúng ta có